Bên thưa quý vị à, bà con cô bác xa gần Hôm nay là cái ngày rằm tháng 3 âm lịch Thì uh, tại uh, xóm 3 xa Diễn Nguyên, huyện Trân Châu, tỉnh Nghệ An Là có một cái đền gọi là đền đệ nhất Thì uh, hôm nay là đây là một cái đền rất là linh thiêng Ở nơi thôn quê vùng đất Trưng Nghệ hôm nay à, xin giới thiệu đến quý vị bạn đây là một cái di tích được à, cấp tỉnh chứng nhận là di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh thì à, hôm nay à, Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về ngôi đền Linh Thiêng ở à, xã nhân Nguyên, huyện Trân Châu, tỉnh Nghệ An và đây là cái đường vào đền và hôm nay là ngày chính rằm các hoạt động là kéo dài từ ngày hôm qua hôm kia từ cách đây hai ngày các hoạt động về văn hóa nghệ thuật cũng như thể dục thể thao thì hôm nay là cái ngày chính ờ, của ngày rằm thì là Minh Toàn Hồng tàu thắp hương ở trong đền thì hôm nay Minh Toàn xin ờ, kính mời quý vị bà con cô bác xa rất gần chúng ta hãy cùng đi kênh của Minh Toàn đi vào chúng ta thăm cái ngôi đền mà cũng ờ, giá là một ngôi đền cổ kính và linh thiêng xin mời quý vị ban chúng ta bắt đầu đi vào à, trong đền nhé đây là cái đường vào đền đường vào đền thì à, đây là một di tích mà các quý vị bạn à, cũng đang còn phải tu sửa nhiều đường vào đền thì à, mới giải đá thì quý vị bạn chưa có kinh phí để làm đủ bê tông mà chỉ mới đắp đất giải đá thôi Đấy, các bạn thấy đây trước đây là một cánh đồng lúa rộng mênh mông nhìn xa xăm ở phía ờ, đằng xa quý vị bạn có thể thấy đây là cái ờ, một cái núi mà ở quê hương của mình gọi là cái lèn hai vai lèn hai vai này cũng có những, những cái câu chuyện sự tích về cái lèn hai vai này thì ờ, có một dịp nào đấy thì chúng toàn cũng sẽ mời quý vị bạn à, chúng ta để khám phá cái lèn hai vai này đây là cái ngôi ờ, cái, cổng của ngôi đền các bạn bà con của bác xa, ờ, xa gần ở xã Diễn Nguyên nếu có dịp về ờ, được ngôi đền đệ nhất thì mong rất mong bà con của bác xa gần ta hãy về tham quan đền đệ nhất Minh Toàn sẽ mời các bạn à, chúng ta hãy à, tham quan xung quanh đây là xung quanh của ngôi đền và đây là thưa quý vị các bạn luôn là năm nay năm 2018 ngôi đền cũng chưa được à, đường xá với các khuôn viên xung quanh cũng chưa được tu bổ nhiều thì cần các cái tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần đây là khuôn viên một cái giếng ở đây và trong này cũng đang trồng ươm các cái cây để sau này cây này lớn lên nó sẽ che mát cho các cái những cái hoạt động cũng như là ngôi đền và như ở đây tối qua là đã diễn ra cái cái hội diễn văn nghệ của xã và đây à, việc bạn đây là hai bên đền có các hai à, vị để à, đứng ở ngoài đền xưa đền rất là cổ kính phối cảnh tổng thể của cái đền đệ nhất Đấy, đây là phối cảnh tổng thể của đền đệ nhất của các bạn trong này là ngôi đền đi vào trong này thì có các hộp cung và các ban để thờ cúng thì uh, thắp hương là ta thắp ở trong này thưa quý vị các bạn là tối hôm qua là có hơi viên văn nghĩa ở đây cách ngôi đền là có một cái ờ, cái ao đây quý vị nhá cái ao nó khá là ờ, rộng so với ngôi đền và vừa qua thì cũng có thả đã lên đến ờ, đến hoa đăng ở đấy phía ngoài của ngôi đền Việt Bắc Kính vâng thưa quý vị các bạn, uh, thời gian ờ, bây giờ là 6 giờ sáng Thành ra là số lượng người mà đến đền cũng đang ờ, rất là ít Thì khoảng 8 giờ thì mới là cái chính thức bắt đầu bước vào cái lễ chính của đền lớn nhất ngày nay Và đây là một cái uh, bia, bia thờ khuôn viên của ấy bên à, tay trái của đền là có một ngôi nhà để xây lên thì à, cũng để mà phục vụ cho đền và lễ hội thì ngôi đền là đền đệ nhất ở đây thì quý vị bạn cũng đang biết là đang còn rất là là cần được những cái tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần nhớ về cội nguồn quê hương nhất là những bà con cô bác mà ở à, xã Diễn Nguyên, huyện dương Châu, tỉnh Nghệ An thì chúng ta khi nào chúng ta có dịp về quê hương hãy ghé qua đền đệ nhất để chúng ta thứ nhất thắp cho thắp một nén nhang nhớ về cội nguồn và cũng à, rất mong những tấm lòng hảo tâm của bà con cô bác xa gần để uh, về để ủng hộ và cũng như là công đức để à, làm cho ngôi đền ngày càng khang trang hơn đây trước uh, trước ngôi đền là cái nghĩa trang và dọc theo hàng cây có một hàng cây và là một cánh đồng lúa bao la bát ngát hôm nay kênh Việt Nam Travel uh, đã giới thiệu đến quý vị và các bạn và các bạn như bà con cô bác xa gần nhất là những bà con cô bác ở xã Diên Nguyên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An về với về ngôi đền đệ nhất ngũ tòa tại xóm ờ, 2 xã Diên Nguyên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An và rất mong à, việc bạn chúng ta một lần về đền đệ nhất để chúng ta nhớ về cội nguồn và để không bỏ lỡ những video thú vị hữu ích về quê hương thì uh, kính mong bà con cô bác cũng như là quý vị các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh của Việt Nam Travel để chúng ta sẽ được cập nhật những video mới nhất về quê hương như là những cái video thú vị khác của kênh Việt Nam Travel một nữa xin uh, chào quý vị xin cảm ơn quý vị đã xem video này và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo